tư rồi không biết dùng tôi biết này đẩy ra được trong nhà đấy gì ôi mở không đấy mở cái đứng dậy mở đi đừng mở đâu ờ, sống mày xin chào các bạn hiện tại thì ở bên dưới này là mình đang cắp treo và bên dưới là sẽ là biển khu vực biển này thì có rất nhiều hải sản thì như bạn đã biết thì ở những tập trước thì mình đã review cho các bạn và à, chụp một số ảnh để gửi cho các bạn thì ở đây thì tiếp tục mình cắp treo từ đảo này mình nhìn thấy là sóng sóng biển rất là xanh luôn nhìn thấy sâu không không, không thấy đáy luôn Thế trời nắng một chút thì có lẽ mình view sẽ đẹp trên thì mình thấy là dây điện mặt chạy bằng điện mới mở mắt là được còn đây là như này em đã mở cái trò này mai chơi mai chơi hôm nay đọc tôi đặt xem những cái cái chỗ ba ba giây là nó để làm gì hình như là để cái chỗ đấy là để nó không chạm ba cái dây điện vào với nhau để dây điện các thứ ý là tức là nó nhìn xuống nó xuống nó nhìn xuống nó sợ sập cao nó mình mình trên cầu gió nó xuống bật lắp bật đấy là tiền tầng ta đừng có chạm trở về